thật lòng mà nói á là lúc mới về á mình nhìn cái ờ, gương mặt cô nàng này á có vẻ như là cô đánh đá cái tật mình á thì mình nói ví dụ như mình nói ra mình sợ người ta không hiểu ý mình cái mình phải diễn giải ra vậy nàng này đanh đá cắt liền cô cho con cắt ngang là vậy vậy vậy đó mặc dù mình không có hài lòng nhưng mà mình cũng thôi mình cũng nhịn nó đi mình làm cha mẹ mình chấp nhất làm gì nhưng thật ra là mình cũng không có thích nàng này đâu ừ. vậy đó giờ sao à? nhắc rồi cô biết lý do tại sao mà con buồn như thế không cha điện thoại nói với anh tính vợ mày về dưới đây làm chuyện tào lao đó làm chuyện tào lao xong rồi á anh tính mới mặc dù không đồng ý với câu chuyện đó nhưng mà anh tính vẫn nói rằng á là chuyện vợ chồng con con biết xong rồi anh tính làm giữ trò với con chứ có bỏ mà con đâu có bỏ con nói với anh tính cả nói với như thế này nè anh cho em thời gian 6 tháng nếu em không á làm á được á thì em quay về với anh nếu 6 tháng đó đó mà à nó như thế này trong 6 tháng đó nếu mà em á làm được á thì em á về với anh mà nếu em không làm được mà nếu mà anh cho em về, còn có yêu thương em á mà anh còn cho muốn em quay lại nữa thì em sẽ quay đó mà cho thời gian đó cô chưa biết đâu hả con đi ngang cái cầu thủ thiêm nè hơn nó không lẽ giờ mình suy nghĩ rằng là không lẽ giờ giống như không ai đồng ý cha gì dưới cha sợ mất mặt cha sĩ diện ở dưới chòm sớm nói ở ờ, con dâu làm sài gòn tao đã về làm chuyện tào lao trong thời gian đó có một người rằng an ủi con mới nói con là đừng có vậy cũng không là con con con tự con tự tử thật sự luôn á Thật sự luôn hả cô? Thế này nghe nàng giao bọc bạch mình mới biết Mình tên là Nguyễn Thị Hồng Sinh năm 1965 Hiện tại là ở ờ, Thạnh Yên, Thạnh Trị, Gò Công Tây, Tiền Giang Dạ à, Mời em gái Dạ Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thúy Em sinh năm 1986 Thì quê em ở ấp Ba Chuyên Một, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang hôm nay em có duyên đến với ờ, chương tình. <laughs> chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi em làm dâu hả nói chung là cũng 10 năm rồi wow 10 năm rồi một người ở huyện gò công tây một người ở huyện tân phú đông dạ đúng nào mỗi con hòa đúng không ừ. cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp ờ, nàng dâu thì mẹ chồng ấn tượng điều gì không nói chung á là tôi là mẹ kế à mẹ kế sau khi mà mẹ chồng mất 10 năm thì ông xã ờ, mới ờ, đi cưới mình à. thì mình về sống với ông xã ra cũng mười mấy năm rồi ông xã mình ờ, có ba người con trai nhưng mà chồng của thí là người con trai thứ hai à. người con trai về báo nói chuẩn bị đi cưới vợ thì lúc đó là ông xã mình chở lên nhà đây để bỏ rượu rồi đó à. thì mình mới biết mặt gặp tại nhà của thúy luôn gặp nhà đi coi mắt luôn đó đúng không bỏ rượu á bỏ rượu luôn lúc đầu thấy cô này thì cảm nhận cô sao thấy cũng dễ thương à. nói chuyện cũng dạ thưa rồi cũng lễ phép rồi với lại mình thì cũng móm mà thấy nàng dâu cũng móm móm thấy cũng <laughs> cũng điểm chung dễ thương à, điểm chung điểm chung không dám nói có điểm chung mình thấy là cũng đều ờ, nhau luôn dễ thương móm duyên rồi nha khi ờ, mà gặp cô thì nói chung là ừ, cũng không có gọi là ấn tượng gì nhiều nói chung là chỉ có ấn tượng giống như cô nói á là hai người giống móm mọi người nói trời ơi mẹ mẹ chồng với nàng dâu á ờ sao mà nhìn cái khuôn mặt giống nhau quá mớ mớm nhau quá chắc về sẽ được cưng chiều nhiều sẽ được bà này cưng yeah. Dạ nhưng mà về á trời ơi cô cô nói chuyện nhiều lắm đâm ra <laughs> mình á thì không thích người nói chuyện nhiều giả tiễn một cái câu đó thay vì mình sẽ nói ừ nó là có như vậy thôi cô sẽ giải thích ra một đàn ra một cái câu chuyện thì làm cho mình rối mình dạng như mình cũng tiếp xúc nhiều khi mình nói chuyện nhiều như thế cũng mặc dù là mẹ kế nhưng mà em về nhà mà em gọi mẹ chồng là gì bằng cô tại vì lúc đầu mình mình đâu có thiện cảm đâu nên mình cứ gọi bằng cô em gọi bằng cô dạ em gọi Không, bằng là cô nè cũng như trước đây á thì à, ông xã mình có ba thằng con trai riêng khi đó là cô chấp nối với ông xã cô á con trai à, lớn là chồng của thúy á thì gọi bằng cô à. rồi người con trai giữa cũng gọi bằng cô gọi quen rồi đến khi ông xã mình cưới mình về á thì nó quen rồi nó cũng gọi bằng cô à. có đứa nhỏ là khi mình về á là mình cũng phụ ổng mình nuôi cái đứa nhỏ ăn học lúc đó là nó mới học có à, lớp 8, lớp 9 rồi đó tự nhiên là nó gọi mình bằng mẹ thôi rồi khi cưới thúy về rồi thì thúy cũng gọi kêu cô chồng luôn. là gọi bằng cô luôn mới về đó là hai người có nói chuyện nhau dạ cũng ít thôi thật lòng mà nói là lúc mới về á mình nhìn cái ờ, gương mặt cô nàng này á có vẻ như là cô đanh đá cái tật mình á thì mình nói ví dụ như mình nói ra mình sợ người ta không hiểu ý mình cái mình phải diễn giải ra vậy nàng này đanh đá cắt liền cô cho con cắt ngang là dễ dễ dễ đó mặc dù mình không có hài lòng nhưng mà mình cũng thôi mình cũng nhịn nó đi mình làm cha mẹ mình trách nhất làm gì nhưng thật ra là mình cũng Khó không có thích gì. nàng này đâu ừ. bởi vì nàng này về cứ ở nhà cha mẹ ruột không à xuống lát có đi về xuống lát đi về mình thì chân cẳng yếu đuối ông xã thì ở nhà có hai vợ chồng già rồi về đáng lẽ à, gần tết nhất tới thì người ta về người ta lo quét dọn bàn thờ tổ tiên ông bà thì nàng này về chơi chút xíu rồi chạy về nhà mẹ ruột thậm chí mà đến nỗi mà ngày rước ông bà là ở trển rước ông bà cúng kiến đồ ăn uống xong sơ vui chơi với anh chị em trong gia đình bên ruột á rồi xong rồi cái tôi với ổng ở đây mới lui cui chồng nó thì à, về đây chơi thì chồng nó thì đàn ông trai cũng đâu có vô bếp nút thôi tôi với ổng nấu nướng xong cúng rước ông bà xong rồi thì nói tính con chạy trển rước vợ con xuống chơi đặng cũng như là sum họp đầu năm cho vui nhà vui cửa vậy đó rước nàng về rồi nàng không ăn cơm mình lui cua mình nấu nướng đã đời về cho con dâu nó ăn vậy, thôi con ăn đâu cha cô ăn đi con chơi chút thậm chí à thấy cái nhà dơ nó cũng không có sách cái chổi nó quét được cho sạch cái nhà nữa bắt đầu mình có thành kiến mình nói mình buồn mình tâm sự với ổng ổng nói thôi bây giờ em có buồn thì em tâm sự với tui đi cho cho nó đỡ vơi bớt đi chứ để trong lòng bực bội mà bây giờ em nói á em là mẹ kế sợ nhiều khi nó đanh đá nó nó nó, cự lại rồi em buồn nữa rồi ổng khuyên vậy thôi tự nhiên hai chồng cũng thôi im luôn mặc dù mình không có hài lòng về con dâu thiệt mình cũng không thích nó thiệt mặc dù không nói nhưng mà lâu lâu cái thấy nó xuống chơi cái mình nhìn nó nhìn nó vậy nè nói chung mình nhìn nó bằng cái cái ánh mắt là không có thiện cảm mình viên đạn đúng không ừ đúng rồi luôn, đúng không? mình nhìn nó à. không có thiện cảm con biết mà con biết nhiều cái có lúc biết chứ có lúc mình đang nhìn vậy nè cái nó say lợi nàng dâu đanh đá mà quất liền cô làm gì cô nhìn con dữ vậy cô trời ơi <gasps> gì không hả gì đâu chị hỏi vậy đó cô làm gì cô nhìn con với cô thì mình chỉ làm như vậy cô nhìn con lạnh như không có cái kiểu thì dùng mới Đúng. cô làm như là cô thấy chưa không thích thích con dạ, vậy dạ. đó rồi mình mình dừng chỗ này đi con con muốn nghe chị nói chút xíu ạ à. Ừ. phải không chị nhìn chị là em biết rồi lúc đó chị quay qua chị nhìn thấy mắt nó thì chị làm sao mà chị có thể mà mà, mà kìm lòng được nhưng mà biết chị là nàng dâu này cũng không có thích gì mình đâu dễ gì mình nhìn vậy thì nó cũng nhìn vậy chứ dạ, dạ. nhưng mà lúc đó em kìm xuống kìm xuống vậy xuống đúng là em sẽ đóng vai hoa hậu thân tiện trời ơi hoa hậu thân tiện chứ em đâu có thể mà em em dạng dạng nhưng mà mình mình phải xối xả vô được nhưng mà những cái chuyện mà giả tỷ mà cha với cô mà làm không vui em về em xả lại với chồng em đâu có còn em xả lại với cô em với cha chứ chưa bao giờ mà em hổn mà em nói rằng cô vậy cha vậy mặc dù là mình không vui mà về em xả lại với chồng nhưng nhưng mà vậy sao chị không nói hai, hai cô cháu mình nói chuyện với nhau luôn không không không không được nàng dâu này á là nó ở riêng nó không ở chung với mình nếu ở chung với mình mỗi ngày mình nhỏ to tâm sự thì nó sẽ sửa đổi cái cách đi làm rồi cái tết về thỉnh thoảng thí dụ như ít tháng về thì về nhà mẹ ruột rồi xong chạy xuống đây chơi chút xíu lạng rồi đi ngắt lời dạ, dạ xin mời chị lý do tại sao mà khi mà sao đánh đá vậy khi mà con con tết con về mà con không ở dưới cùng công vụ cô phải biết rằng trên sài gòn con làm con rất vất vả con rất là mệt con không thể mà về quê á mà làm từng cái đó trên sài gòn rất là mệt cô không biết được đâu cái cảm giác mệt con cũng nói với ba má con như thế này ba má ơi mà hỏi ra về ừ. cái ba má nấu này nữa nọ ba má đừng có bài ra cái nọ con về dưới là con sẽ không có phụ cái gì đâu tại vì con trên sài gòn con rất là vất vả con làm mệt rồi con phải về quê mà con phải cầm cây chổi hay là con làm cái này cái nọ con mệt lắm thật sự rất mệt đó phải về với cha mẹ dù sao mình có nằm dài cha mẹ có thể là thoải mái có thể là thông cảm cho mình vì nó làm việc rất là mệt nhưng mà em không có bao giờ về nhà ba mẹ chồng quét cái nhà hay rửa cái chén hay nấu bữa cơm cho cha mẹ chồng ăn chứ không ờ. thì lúc đó không không có luôn hả thật sự không có quét thấy cái nhà dơ vậy chồng chồng lá luôn nó ba rồi chứ không cho có con cho con ngắt lời không con cũng cảm thấy rằng con là một con dâu nó nó dạng như là không có tốt giống như em cái suy nghĩ là em không phải là dâu mà lấy lấy lòng mẹ chồng hay là lấy lòng cha chồng thật sự em không phải là người làm dâu làm mẹ làm vợ ba đó em không làm không luôn thật sự con em thì gửi cho ba mẹ em nuôi còn chồng em thì dạng như làm thì hai vợ chồng dạng như đi làm mọi người thì dạ tỷ ai về sớm nấu cơm này nọ còn dâu thì không có gì mà để làm luôn thật sự em cũng cảm thấy vậy anh. luôn anh xin hỏi em cái này dạ. em thấy là lạ tức là em không làm dâu vâng dạ. là chưa bao giờ em rửa chén quét nhà chưa bao giờ về một lần ông bà già chồng hết chưa bây giờ phục vụ một cái gì cho ông bà già chồng hết nhưng mà dâu nè đúng rồi không làm uh, mẹ mẹ dân dạ. tức là con cái của em gửi gì cho ông bà ngoại, ngoại hết ừ. không làm vợ là là là sao à, ai rảnh người đó nấu cơm á nói à. chung là dạ, vợ dạ, không... chồng thì thoải mái đúng rồi thoải mái ý à. là dạng như sớm nấu cơm giặt giũ vợ gì lạ vậy ở riêng vậy thì à, cái công việc của em chắc là vất vả lắm hả công việc của em đang làm gì hồi xưa thì à, em làm youtube hiện tại bây giờ em là đầu bếp riêng của một người làm youtube youtube không làm vợ không làm mẹ không làm dâu luôn vâng chỉ làm youtube thôi là không làm mẹ tức là khi sinh con cũng cưới nàng này về thì năm 2009 rồi về đến năm 2012 thì sanh em bé sanh em bé thì ở nhà nuôi được mấy tháng rồi bắt đầu nàng này mới đi lên thành phố làm tiếp yeah. Dạ. thì đứa con gửi ở nhà cho bà ngoại nuôi tức là nàng dâu nói là không làm dâu không làm mẹ nhưng mà thật sự là không phải là không làm vợ cũng như là muốn nói là cái người chồng rất là yêu thương vợ không cần vợ phải hầu làm cái này làm cái kia dạ. gì á mình lấy một người á mà chồng á thương mình nhiều nhất thì mình rất là thoải mái anh ta sẽ không bao giờ khe cái kiểu mà mình làm cái gì hay là cái gì anh ta không có suy nghĩ giống như những người vợ mà mình mà đi công việc hả đi chơi hay này nọ một cái là anh ta sẽ um, em đi đâu em làm gì em này nọ không có chồng em rất là thoải mái ừ em có thể là làm thoải mái công việc gì đó giống như mà chưa có chồng chồng chưa có chồng do do cái gì ta do thật sự đó. câu hay nha không làm dâu không làm mẹ không làm vợ chỉ làm youtube không làm dâu không làm mẹ không làm vợ chỉ làm youtube nhưng làm mà việc à. làm dạ youtube khá à cũng như youtube đó hai chồng em xém chia tay chồng em mặc dù không thích nhưng mà không bao giờ cấm vợ làm bất kỳ điều gì hết có thời gian mà làm youtube nó buồn mà dạng như giống như là mình tuyệt vọng á mình muốn mình muốn là cảm thấy trên đời này không còn gì mình muốn là giống như là mình hy sinh luôn á không còn muốn sống nữa đó khi là mình làm youtube tại vì không ai đồng tình hết cái câu chuyện mà mình làm youtube cái cái đó là đam mê đam mê xong nhưng mà chồng không chịu gia chồng không chịu và à, nói đến chịu luôn đúng rồi không ai chịu hết không, không ai chịu nhà chồng cũng không chịu luôn đúng cho cho cho cô cắt cái chỗ này cô bổ sung chỗ này nè ông và chồng không đồng ý nhưng khi nàng dâu điện về hỏi à, kiếm cái cối xay đá rồi này nọ hoặc kiếm cái gì để hỗ trợ cho dụng cụ để cho nàng dâu làm á yeah. Dạ. thì hai ông bà già này cũng đi kiếm rồi cũng ờ, là cung cấp cũng ờ, hỗ, trợ, trợ. Yeah. Dạ mặc dù không đồng tình nhưng mà cũng hỗ trợ công lời. việc vậy đó dạ sao ạ à? ngắt lời cô biết lý do tại sao mà con buồn như thế không cha điện thoại nói với anh tính vợ mày về dưới đây làm chuyện tào lao đó làm chuyện tào lao xong rồi á anh tính mới mặc dù không đồng ý với câu chuyện đó nhưng mà anh tính vẫn nói rằng á là chuyện vợ chồng con con biết xong rồi anh tính làm giữ trò với con chứ có bỏ mà con đâu có bỏ con nói với anh tính là nói với như thế này nè anh cho em thời gian 6 tháng nếu em không á làm á được á thì em quay về với anh nếu 6 tháng đó đó mà à nó như thế này trong 6 tháng đó nếu mà em á làm dạ. được á thì em á về với anh mà nếu em không làm được mà nếu mà anh cho em về còn có yêu thương em á mà anh còn cho muốn em quay lại nữa thì em sẽ quay đó mà trời thời gian đó cô chưa biết đâu hả con đi ngang cái cầu thủ thiêm nè hơn nó không lẽ giờ mình suy nghĩ rằng là không lẽ giờ giống như không có ai đồng ý cha về dưới cha sợ mất mặt cha sĩ diện ở dưới chòm sớm nói ở ừ, con chỉ không làm sài gòn xong đã về làm chuyện tào lao trong thời gian đó có một người rằng an ủi con mới nói con là đừng có vậy cũng không là con con con tự con tự tử thật sự luôn á thật sự luôn á cô tới nay nghe nàng giao bộc bạch mình mới biết mới biết tâm sự nó nó muốn tự tử như vậy chứ trước giờ mình không có nghe cái câu chuyện này tại vì do gia đình bởi vì do gia đình nói chuyện với chồng với nàng dâu em nói anh nghe nè cái dung cho con ngắt lời khi mà một cái bài mình đăng lên đúng không mình đăng lên mình gửi cho cha chồng cô chồng em chồng bên chồng mình mong xem mà không thèm vô xem luôn không thèm bấm vô xem luôn mình gọi qua tin nhắn á, để mong rằng mọi người xem cho mình rằng nhiều giá trị ở đây thì ai cũng biết khi mình làm cái cái việc đó mình cho mọi người xem video của mình á là đầu tiên á thì cái cái lượt của mình sẽ được youtube nó để tới gửi cho cô cha chồng không dám xem luôn anh thay vì gia đình phải phải suy nghĩ rằng ừ sẽ ủng hộ con dâu phải phải giúp con dâu hay là cái này nọ mình bấm vô một lần thích cũng được không thèm bấm không thèm xem luôn tuy con không có về nhà con làm cái này cái nọ con biết rằng con là thua cái chuyện đó nhưng mà con giống như là con cũng giúp gia đình một cái phần nhỏ không tuy con nhiều nhưng mà cũng xíu là con cũng thay gì mình không làm thì thôi mình mình mình gửi cho cha mẹ mình một cái gì đó để cha mẹ mình có thể làm hoặc là kêu ai làm hay sao đó thì nói chung là ông già chồng với chồng thì không có đồng ý nàng dâu làm youtube nhưng mà riêng tôi á cái ờ, điện thoại thì mình cũng không rành dữ mình xem thì cũng không biết là mình lướt làm sao như hễ mình thấy nó làm á mình cũng ủng hộ nó mình bấm vô chữ thích nhưng mà sau này nghe nàng dâu nó nó nói là cô phải xem hết cô bấm vô chữ thích người ta mới chịu chứ cô vô cô xem có miếng cô bấm chữ thích người ta không chịu mà mình muốn ủng hộ nó mình bấm chữ thích thôi không biết có lẽ là em ít tâm sự với cha chồng mẹ chồng đúng không ít có tâm sự lắm hồi trước đây là ít có tâm sự lắm thôi cho qua chuyện đó đi có đến năm 2012 thì khi à, nó sanh em bé là bắt đầu á là chồng nó mới điện về cho ông xã tôi nói là khi nó đi sanh mà nó đau bụng khó sanh lâu quá không sanh được nàng này thấy mình cũng có sự quan tâm đi xuống rồi cũng à, ngồi thấy nó cũng đau đớn mình cũng à, vuốt ve rồi này nọ rồi khi sanh em bé xong rồi tới lui tới lui rồi cái cũng nói chuyện rồi từ từ rồi hai cô cháu mới hiểu nhau đến năm á là 2015 thì nàng này mới bị bệnh bú cổ thì tôi với ông mới sợ hai ông bà mới lên trên thành phố là ở lại cũng có mấy hôm rồi cũng động viên an ủi bây giờ sợ bú ác rồi động dao động kéo mình nói chung là mình người dân quê nghe động dao động kéo thì mình sợ không từ cái lúc đó đó mẹ mới cảm thấy thương cha với con mình bị bút cổ bác sĩ là kêu phải là mổ là cũng nói với là hẹn với bác sĩ là thứ hai mổ á xong điện thoại lúc đó cha với cô lên á là mưa gió lắm mà một qua bên mình đó là phải qua cái phà nữa thấy nên lên á mà hai người mà ướt lôi nhôi á mình cảm thấy là trong lòng mình á, thấy thương thấy thương như thế nào á cái xong hai người năn nỉ lắm hai người năn nỉ rằng nói á con ơi con đừng có mổ con đừng có mổ sợ nếu mà con sợ mổ, á có gì á nếu mà con mổ á rồi con tại vì người ta nói bị bún cổ á hát á mà mổ á đụng đứa dao kéo á là sẽ bị chết nếu mà con mổ con chết rồi con bỏ con con với chồng con cho ai à, lúc đó mới mới nghe lời á là điện vô cho bác sĩ thôi con không đi mổ nữa nó con không có đi mổ nữa con con sợ chết rồi bỏ chầu con chứ cô con ơi lúc đó con biết rằng con thương cô với cha con nhiều lắm xong các em cũng chạy đi tùm lum chỗ hết chạy chỗ này chỗ nhỏ để hỏi rằng mình có nên mổ hay không thì bác sĩ thôi mổ đi tại vì cái này cũng mới phát hiện rồi xong em cũng mổ mổ lại đến ngày hôm nay rồi từ đó là hai cô cháu cũng như tới lui thăm non thăm non rồi cái bắt đầu tâm sự nói chuyện được không còn cái ấn tượng là mẹ chồng nàng dâu gì ở chỗ này hết rồi cái ờ, có một lần có một chuyện này là coi như là cái ấn tượng tôi không thể nào tôi quên được mặc dù hồi đó á, tôi cũng không thích nàng dâu này tôi cũng hay ờ, dòm bằng ánh mắt không có thiện cảm hôm đó là cũng như là tôi bị ở dưới quê á, tôi bị ho mà ho nó kéo dài nhiều ngày mà trị ở dưới thì không có hết cái ông xã mới nói thôi giờ đi lên phạt ngọc thạch đi em ơi chứ à, ở dưới đây thì à, nó siêu âm nó nói là trong phổi có khối u sao tôi thấy tôi sợ quá em chết em bỏ tôi nữa ổng cũng sợ tôi nói trời hai chồng già đi lên phố không biết đường thôi bây giờ điện lên thí rồi nó ở trở nó nhiều năm liền nó biết nó nói thôi giờ cha cô lên đi rồi con chạy qua rồi con dẫn đường đi chứ bệnh viện rộng lớn thì sợ cha cô ở dưới quê lên không biết thì nàng này tối thì thức khuya làm youtube rồi sáng phải dậy sớm rồi là chạy qua đó thì tôi ổng lên thì nó dẫn đi nhà tôi cũng thấy tôi cũng xúc động bị gì á, mình ở dưới quê mình lên nói chung là mình đi mình cũng phải có chuẩn bị tiền đi khám bệnh mà nàng mới móc túi ra nàng cho tiền để đi xe về để cho tiền để đi mua thuốc thì thật sự á là trong lòng tôi lúc tới là tôi cũng cảm động dữ lắm tôi mới nói thôi con ơi cha cô cũng có chuẩn bị tiền lên để ờ, lo chạy bệnh cho cô rồi thôi con cầm về đi cái nó nói quả nó hôi cô lên đây thì cô lấy đi con cũng có làm được mà con còn trẻ con còn làm được nhiều tiền thôi con cho cô lấy đi nàng cũng mua bánh mì rồi mua nước uh, uống rồi rồi hôi cha cô về rồi nàng mới đi về từ đó cũng điện thoại tới lui thăm nom rồi hỏi thăm sức khỏe rồi nói chung là tình cảm uh, mẹ con thì cũng gắn bó bắt đầu từ đó đó trời ơi không lẽ là cô mới bắt đầu năm rồi không. con chúng con thương cô cô từ hai không mười lăm á thì 2015 là con thương cô lúc đó là cô lên là cô cho tiền con Dễ buồn đi mổ mà con không có lấy là lúc đó là con thương cô rồi Đúng rồi con thương cô từ đó năm thì rồi lúc đó là con. cô cũng hết có không có thích con nữa cô cũng từ từ dần dần cô cũng thích con rồi rồi tới năm đó là cái kỷ niệm đó là mình nhớ nhất luôn á rồi sau này á mặc dù mình không nói nha nhưng mà sau này về thấy cũng như mình thì yếu đuối rồi cha thì có hai ông bà già tết về đó về sớm ít bữa rồi cái về cũng lên bàn thờ quét dọn tổ tiên dọn bàn thờ tổ tiên ông bà rồi á, mấy cái mà tắm trải bàn gì là thấy cũ cái nàng gom xuống nàng bỏ vô bịch hết nàng đem xuống nàng dột mình ở quê mình hà tiện mà nó còn xài được sao con dột nó hôi để con đi mua cái khác cái này cũng cũ rồi đi mua mấy cái tấm trải bàn à, trên bàn thờ á trải hết xuống rồi quét dọn nhà cửa sạch sẽ bếp nút biết nịnh lắm mỗi lần mà vợ chồng tôi lên biết á, là hai ông bà già này thích ăn chè thái dạ. đi làm về khuya mà tới ngay chỗ cái điểm đó đó ngon đó về nhà ghé đó mua cũng được vậy phải đi vòng lại cái chỗ mà ngon nhất á mua chè thái về cho hai ông bà ăn thương lắm ừ. sau này là hiểu được là thương không phải vì nó cho mình tiền không phải vì nó mua chè thái cho mình ăn mà mình thương nó nhưng mà đó là cái sự biểu hiện của cái nàng dâu nó lớn rồi cái mình mới suy nghĩ hồi đó còn trẻ trâu về cứ thích ham chơi ăn diện đồ về mang bóp đầm đi vòng vòng vòng vòng cái vòng á cái gì như không phải là bây trâu là... mà chẳng qua là chúng chúng ta không hợp nhau là cái cách quan điểm thôi nhưng mà thật sự là vậy nè nếu như mà hai mẹ con mà hiểu được nhau trò chuyện được với nhau thì rất là vui luôn dạo gần đây nè tâm sự chuyện buồn đang nằm tâm sự cô hôm nay cô buồn đang nằm tâm sự đang bấm điện thoại thấy im re quay qua khóc sướt mướt trời ơi khóc sướt mướt mà các chị phải cười cô ơi cô đừng muốn khóc càng nói như vậy cô càng khóc trời ơi mình nói, nói những cái chuyện nó vui như thế à. đang nói chung là sau này quay là qua cái hai ông bà già ở dưới quê lên thăm dạ. thì cũng như hễ à, tụi nó về thì nó xuống nhà mình chơi còn hễ à, nó không về á mình nhớ mình đi lên trển chơi lên á là chia ra phòng nha Đấy, ông già với thằng con trai thì ngủ chung còn nàng dâu với mẹ chồng thì á ở trong buồn ngủ chung đặng hai mẹ con tâm sự nếu như mà ngay từ đầu hai người này ở chung nhau là tan nát gia đình luôn đúng rồi người nữa thì nói sợ người ta hiểu lầm cái tiếng của mình em cho nên mình à, đúng giải thích còn nàng này á con xin cắt cô à. đó thẳng đành đã con xin cắt cô à. là mình thấy hơi bực bội rồi mình là mẹ chồng mình đang nói tự nhiên con cắt cô nhưng mà con chỉ nói cắt gì nhưng mà con đâu có hỏi mà lớn tiếng à, đúng rồi. nhưng mà mỗi lần mà mà mẹ chồng nói ra em nói xin cắt xin cắt hoài vậy đó hả lại nói gì nản không hài lòng cái con xin cắt cô chứ cô mình không đó. nói thì sẽ nói mà mình phải mình phải ấy đúng cô cắt bạn ngừng bạn cho mình nói lại à <laughs> ngừng lại cho mình nói chứ mình không nói vậy là không cho mình thể hiện ý chí cho nó rồi con xin cắt cô phải cô ý muốn nói vậy vậy vậy vậy hơn cuối cùng giải thích ra thật lóc cái ý của mình thật ra là mỗi người nó đều có một tính cách khác nhau giống như cô cô hay nói chị trời đang nói chuyện mà xin ngắt lời hoài là cô khó chịu chị ở cái đó còn chị lại khó chịu cô là à sao nó dài quá vậy thôi thì mình biết họ như vậy rồi mình chấp nhận họ luôn mình thấy cái điểm đó là một cái điểm đáng yêu đi nói chung bây giờ nè bây giờ nó cắt lời tôi cười không à nói chung hết giận rồi quen đó không hiểu ý à. dạ đó không hiểu ý mình nói dâu này số đanh đá mỗi lần mình nói con xin cắt mà mình khó chịu còn lúc vợ nó nói con xin cắt mình cười không à rồi quề rồi có một cái vậy nữa, nữa. cái kỷ niệm vậy nữa nè là cũng như á tết á cái nàng này về nàng cũng có ờ, chuẩn bị ờ, mỗi cái bao thơ bỏ thôi vậy mà rồi. cô cũng nhớ cho, luôn á hả nhớ không nhớ rồi cái lì xì lì xì lì xì cái không có lì xì hai vợ chồng già Trời. cái mình buồn cái mình đứng kế bên mình nói dâu nàng dâu ơi bây giờ cho cô được nói một lời nó <laughs> bắt đầu cô hát dạ yeah. cô hát cô hát sao cô năm nay tôi tuy lớn nhưng tôi vẫn thích bao lì xì đó cái này dâu cười rồi con hiểu rồi bắt đầu cái nàng mới soạn hai cái bao thơ lì xì ông dạng cái bà dạng cái rồi bắt đầu từ đó về sau nàng hiểu ý rồi năm nào về lê về lì xì em bé xong rồi hai ông bà già cũng có hai cái là cái bài hát đó đó ha <laughs> không phải đâu như thế này thì dạng như con nít mà thì mình cho con nít trước đi trong gia đình thì tối tối thường thường á thì 30 tối đó thì ờ, thì mình sẽ chúc tết cha mẹ sao sao mà cô vội vã cô vội cô sợ cô không có phần cô mới vậy nhưng mà cái cách sinh của cô cũng rất là đáng yêu ừ đúng ừ. rồi gặp người khác là giận rồi đó không thật sự là mấy năm đầu nó về nó không có có lì xì cho cô à. cái này thật lòng mà nói dạ. đừng có dành phần phả nữa nghe dâu để cô nói cho nghe mấy năm đầu về là không có lì xì cho cô dạ cái cô buồn cái cô buồn cô nói với cha trời nó về nó không có lì xì cho em buồn quá bỏ vô chừng 20 ngàn chừng mớ lì xì cho em được vậy tiền hơn đầu năm mà ừ. để em ra em xin tiền lì xì ông nói bảy bảy bảy bảy thôi vô đây tôi cho là mình nội với <laughs> em không tự nhiên ra xin tiền lì xì đâu anh để em từ đây về sau là anh coi nè lúc nào cũng có tiền lì xì uống con ơi cho cô hát một bài nha năm nay tôi tuy lớn nhưng tôi vẫn thích có bao lì xì rồi vậy là mình trải qua bao nhiêu năm mà mà khắc khẩu vậy nếu từ năm 2009 tới giờ là mười mấy chưa? năm mười mấy năm rồi mười mấy năm khắc khẩu vậy luôn mười không mười năm mấy năm đầu thôi nhưng mà kể từ ngày mà có sanh em bé rồi cái ờ, nàng này mới bị uh, bệnh, bệnh rồi dạ. mình lên mình chăm sóc mình cũng có cho nàng một số tiền nhưng mà nàng không lấy đó rồi nàng cũng nghĩ như mình già cả mình làm không có bao nhiêu nàng làm được khoan cắt đó rồi đó là tới tới ờ, lúc mình là thấy chưa đó thấy chưa cũng còn vẫn còn đanh đá kêu cắt nhưng mà đâu có cắt đâu đâu có cắt đâu con á, thì đối với cô á, là không còn đanh đá nữa là khi con bị bệnh ung thư còn cô á, mới đây thôi mới năm rồi thôi mới mới có thiện cảm với con cô mới nói rõ ràng mà trời ơi con ơi sao con mà rất mắt như vậy cô lên là cô đã thương con rồi cô sợ con mổ sẽ có này nọ cô sợ đúng không là cái tình đến với nhau là qua cái lời lẽ cái cái sự mà mình đến mình ở lại đó nói em đúng á là khắc khẩu nhau không hợp nhau nhưng mà may mắn là cái kết á là hiểu nhau một chút bây giờ thông dạ, cảm nhau rồi. rồi thôi như vậy thì nói chung là mỗi người nhịn nhau một chút yêu thương nhau thôi đừng có cắt nữa nha <laughs> à cô muốn muốn con dâu này thay đổi gì gì không cô cũng muốn à, gửi lời nhắn nhủ đối với con dâu dâu thật tình thì cũng có tình có cảm lắm nhưng mà dâu á, là không có thích là cô nói nhiều cho nên hơi cắt vậy thôi giờ cô cũng ráng cố gắng cô nói chuyện với nàng dâu thì cô cũng nói ít lợi mà nàng dâu làm ơn cô đang nói thì đừng có xin cắt cắt cái này cắt là cho cắt luôn nha nói chung chứ giờ cũng hiểu thương lắm sau này điện thoại lên hỏi thăm sức khỏe rồi này nọ không có kêu bằng dâu nữa mà lúc giờ kêu bằng gái ơi ừ, gái ơi giờ gái mong muốn mẹ chồng thay đổi gì nè vẫn mong á là cô á là sẽ nói chuyện ít lợi cái câu chuyện đó là cô chỉ nói ngắn gọn thôi <laughs> nhưng mà hôm em cũng thương cô lắm tại vì nè hồi xưa thấy á, thì đi được bây giờ không thấy thương lắm mỗi lần mà leo lên xe mà cái chân nè hai cái nạn như vậy nè như thế này mình cũng sốt lắm khi là lên đám dỗ mẹ chồng á không có để cho cô làm tại vì nếu mà cô đứng cô ngồi cô làm hai cái gì ha là mình thương cô thấy tội kêu cô cứ vô trong nghỉ đi từ bây giờ đâu có lúc ngồi, đó bây giờ đó là cũng thương ngồi, cô nhiều ngồi cao chứ không phải mà như ngày xưa gột phải ngồi dưới đất thật ra vậy nè con rất là yêu quý và thích câu chuyện của gia đình mình luôn á con nghĩ là chắc hẳn cô và chị cũng còn một cái gì đó không thích ở đối phương nhưng mà con lại mong muốn rằng thôi mình thì nhìn vào cái tốt của người ta để mình sống với họ được lâu bền hơn thay vì mình cứ nghĩ à, những cái điều không hay những cái điều không thích thôi mình gạt qua mình coi như mình không thấy và mình nhìn vào cái điểm tốt mà cái điểm mà nãy giờ khiến cho cả hai người xúc động khi mà nói về nhau mình cứ nhìn vào cái điều đó mình sống con thấy là rất là đẹp luôn á mẹ đã nhận là con gái con gái ơi sao con con gái ơi theo anh đó nha em cũng nên gọi một tiếng mẹ, mẹ. Trời ơi, em tính sao cái này là nãy giờ nói là em sẽ nói với cô thay rằng từ đây về sau con sẽ cô kêu cô bằng mẹ Thật sự, kêu cô bằng mẹ thật mà Kêu đi <laughs> Mẹ, thiệt Không, không, đừng, đừng, không sao ừ sẽ con không tính bữa nay chương trình này cũng làm bất ngờ cho cô là biết rằng cô cũng muốn con và những con của cha kêu cô bằng mẹ dạ, cái chương trình này giúp con và đưa đến mọi người biết rằng hôm nay con sẽ kêu cô bằng mẹ luôn nha ừ, cô cũng cảm ơn con ừ, mẹ cô hôn mẹ mẹ hôn con cả nha rất là xúc động trời ơi nước ngồi rồi con cũng thương cô lâu rồi chứ không phải là không thương có khi cô con bực vậy thôi con nói vậy thôi nhưng mà con cũng rất là thương mẹ đúng rồi thương dạ, mẹ Đó, là thương mẹ từ nay con con nói chung là sẽ tốt với cô sẽ thương sẽ không bao giờ đó mới nói mẹ giờ nói cô không chịu đâu chịu đâu mới đúng rồi đúng ừ. rồi mới đúng rồi. mẹ lại lại nói lại nè nói lại nói lại nói lại nè thôi từ ngày hôm nay á con sẽ yêu thương mẹ sẽ không kêu mẹ ngắt lời hay là nói gì nữa làm cho mẹ buồn mẹ cũng ờ, cảm ơn con cái tình cảm là con dành cho mẹ như vậy Trời tôi sướng tôi nghe cái kêu mẹ với con tôi sướng 10 <laughs> năm rồi em không bao giờ kêu bằng mẹ đâu Bắt đầu từ nay luôn nha Được rồi bây giờ này Nhân cái ngày mà hai mẹ con nhận nhau Dạ Vậy thì cô con dâu sẽ có món quà tặng mẹ chồng đừng có bắt ngồi khóc nha rồi. từ ngày con về làm dâu chưa bao giờ có một món quà nào thôi từ từ nhà làm dâu thật sự không có một món quà nào đến ngày hôm nay thì mẹ thấy sao thật sự thì trước khi á tôi lấy cha chồng nó thì tôi cũng có một đứa con riêng là con gái thì hôm nay á tôi cũng có thêm một đứa con gái nữa thì tôi cũng cảm ơn chương trình là nhờ cái chương trình mà tôi có thêm được một đứa con gái và được đứa con dâu nó kêu mình bằng mẹ tôi hết sức là vui dạ giá như thời gian trước nó như thế này nha giá như ờ, hai mẹ con tâm sự với nhau từ lúc trước giá như hai mẹ con hiểu nhau từ lúc trước thì nó không có tình trạng rồi là mẹ con xa cách nhau cả chục năm trời như vậy thôi hôm nay cũng là tuyệt vời lắm rồi ha dạ. à, hãy yêu thương nhau khi còn có thể dạ đúng rồi